tôi yêu ông Diễn Châu thầy Bảy không có cố tình ai ai phụ tình thầy thầy nói cho em nghe coi cái tên của Diệu Hiền còn có được tới ngày hôm nay thì là hãy nhắc tới à, thầy Diễn Châu thầy Bãi Bá Diễn Châu cũng như là trong suốt khoảng thời gian Diệu Hiền hát tuần này tuần kia tuần nọ rồi không biết bao nhiêu tuần mà nói từ khi mà 15 tuổi tính luôn cho tới cả ngày nay mà Diệu Hiền được nổi đó là sau này trong khi đó hát những cái tuần đó người ta chỉ nhớ mà cũng ít ít vậy thôi như cái tuần à, tới cái tuần Nhụy Kiều Tướng Quân của tác giả Hoàng Anh Chi nhờ Nguyễn Mỹ sửa lại với đạo diễn đồ đó thì người ta nhớ Diệu Hiền tới cái tuần à, Nghĩ Kiều Tướng Quân nhưng mà rồi sau này á Diệu Hiền còn ca được còn nổi được thêm nữa là nhờ thầy Diễm Châu là cái Tần Quỳnh khóc bạn với cái trụ Dương Thiêu Mình Trước đó Diệu Hiền nhớ khi mà tôi à, được 15 tuổi, 16 tuổi á tôi à, được đi về người ta đem tôi về để mà thu dĩa ACA thì thầy Diễn Châu có viết cho tôi mấy bài chẳng hạn như là bức tâm thư người chinh phụ rồi này kia nọ đó à, cái gì đó nhiều lắm đã mấy bài á thì sau này tới cái khi mà tôi à, nghe tới cái à, cái bài Tần Quỳnh khóc bạn ông viết cho anh Thanh Hải ca à, tôi nghe tôi nghe cho thật là kỹ tôi nghe cái văn này hay quá cái tôi thích tôi mới học tôi mới học tôi ca rồi tôi nghe thêm một cái đĩa nữa là của sư phụ út trà ôm ca cái trụ dương thiêu mình tôi nghe tôi cũng thích nữa tôi nhớ hồi đó lúc tôi 15 ờ, 16 tuổi tôi thu dĩa thì thầy Diễn Châu đó ông thấy tôi nhỏ quá ông thương mà ông biết tôi thích ăn bánh mì với cá hộp ra mỗi khi mà có tôi thu á, thì ông lại mua cho tôi một cái ổ bánh mì cá hộp nhà bé lại ăn đi rồi ca cho hay nha con từ cái chỗ đó từ cái chỗ tôi xin nói thật với quý vị thì bây giờ tôi già mà thầy bảy thì cũng đã mất rồi trong suốt bao nhiêu năm đó ông viết bài ca rồi kia nọ sau tự nhiên tôi có thoát ra một cái tôi nghe rõ lại là tôi yêu ông Diễn Châu tôi yêu ông Diễn Châu tôi tự yêu ổng mà ổng không biết ổng có ti kêu tôi bằng con bằng bé bằng con không à, thành ra mà mình tự yêu mà mình mình đâu có tội gì mình cảm mến cái người đó qua một cái gì cái tài giỏi của họ thì mình có quyền mình yêu dù cái ông Diễn Châu có bao nhiêu tuổi tôi có bao nhiêu tuổi nữa tôi nghĩ tôi cũng vẫn có quyền yêu ổng tôi tự yêu nhưng mà chưa bao giờ nói với ổng tôi yêu ổng là gì ngoài cái soạn giả ra ổng còn có cái là ngón đờn của ổng rất là hay ổng đờn tranh cũng hay mà ổng đờn cái đờn nào nghe cũng hay hết trơn trọi á trong khi ổng là tác giả nữa mà ổng diễn châu hồi mấy chục năm về trước quý vị không biết quý vị có thấy ổng ở ngoài đời không ổng nghe là ốm ốm mà ổng ưa đội một cái nón cái nón theo cái kiểu của người xưa đó của mấy ông công tử mà đội đó cái dấp dáng của ổng đẹp vô cùng à, thành ra dĩ nhiên là tôi tôi phải yêu ổng thôi dù tôi không biết ổng là bao nhiêu tuổi lúc đó ổng kêu tôi ổng coi tôi như con ổng rồi này kia nọ phải không nhưng mà sự thật mình yêu ổng ổng đáng yêu quá quý vị phải yêu mới được cho nên tới cái à, cái bài ca trụ dương á tôi nói với ổng thầy ơi bây giờ em thấy đó ví dụ như trong cái câu thứ ba đó câu thứ ba đó thì thầy đã nói trong cái ý của câu thứ hai rồi thành ra hơn nữa tới 6 câu của lần nó dài quá em đứng ca mà nó dài quá em xin bỏ một câu thầy cho em ca 5 câu thôi nha thầy không nói được thôi thì Diệu Huyền cứ ca có một cái là tự giờ ngày trước mình viết mà thành thử mình phải viết cho nó đủ 6 câu còn bây giờ thì nói như Diệu Hiền thì đúng đứng ca vậy đó thì sẽ sợ là nó sẽ trơ rồi Diệu Hiền ca đi thì ông cho phép thôi có một lần sau đó tôi vô trong quán nghệ sĩ tôi ca thèm kêu người ta lại nói với tôi từ xưa tới giờ đó ông, ông lên cho ông lên sân khấu ông nắm micro ông nói từ xưa tới giờ đó người ta ca người ta hát tuồng của tác giả đó thì phải trả tiền cho tác giả đó nhưng lần này tôi mướn diệu hiền ca cái bài tần quỳnh khóc bạn tôi sẽ thưởng cho cô hai cành hoa này, cái tôi ca cái tần quỳnh khóc bạn đó ổng thưởng cho tôi hai cành hoa được một triệu tức là mỗi một cành vậy 500 mà trong cái à, lúc đó là, coi như là người ta lên bông thì nó đâu có nhiêu năm chục hoặc trăm thôi cái ổng nói với tôi ổng nói cảm ơn diệu hiền nha xin cảm ơn diệu hiền là diệu hiền đã ca bài ca hay à, tôi mới nói tôi nói thôi sẵn đây thì nói luôn với thầy luôn ví dụ mơi mốt em muốn thu bài ca đó thì thầy ví dụ thể người khác người ta thu thì thầy lấy bao nhiêu một bài ca để cho em biết em thu em xin trả rồi ổng nói không ai thu thì người ta tính sau tính cái diệu hiền ca bao nhiêu bài thì diệu hiền ca không có lấy tiền bản quyền đó là thầy bảy nói với tôi như vậy à, đây tôi cũng xin nói thêm với lại như thế này tự gì á ờ, tôi ờ, đi ca thì tôi nghe rất có nhiều người phàn nàn là thầy Diễn Châu viết cái bài mà con cua đực con cua cái gì đó lòng dạ đàn bà đó người ta không thích nên tôi nhớ tôi đi ca tôi gặp một cái anh đó rồi ờ, ai đó một nghệ sĩ nào đó, lên tính ca lòng dạ đàn bà thì người ta không cho là một đại gia nha người ta nói không ca bài đó tôi không muốn nghe là vì cái này là nói đàn bà mà nói nhiều quá trong khi đó đó mẹ tôi bà ngoại tôi hoặc mẹ mấy người bà ngoại mấy người là ai cũng là phụ nữ sao lại đã kích dữ vậy thì tôi nghe cái lời đó tôi có nói với ông, đó thầy thử hỏi thầy cho trong cuộc đời của thầy bao nhiêu mối tình bao nhiêu người phụ bạc thầy rồi mà thầy nỡ nào thầy đi giết cái con cua đực con cua cái lòng dạ đàn bà đó <laughs> thầy trả lời cho em biết coi ai ai phụ tình thầy thầy nói cho em nghe coi ổng ngồi ổng cười ổng nói có ai phụ đâu thì nói đúng ra mình viết mình thấy cái chuyện ngày xưa nó như vậy rồi kia nọ mà cũng của ở đâu á không phải của Việt Nam mình thành ra lấy viết vậy đó lấy viết cho người ta ca vậy chứ còn cũng đâu có nghĩ sâu xa như là Diệu Hiền hỏi vậy tôi mới nói không cái này là người ta hỏi em à ta hỏi em mà em mới là hỏi lại thầy đó thì ông trả lời với tôi như thế đó thì hôm nay tôi trả lời với quý vị như thế đó nếu có người nào đó mà có nhiều lần lại hỏi Diệu Hiền ví dụ cua đực cua, cua cái gì đó đó là hôm nay tôi trả lời là thầy bảy nói như thế đó thầy bảy không có cố tình ừ. nhưng mà thầy ơi thầy có ở đâu thầy cũng nghe em nói nha em rất là quý kính thầy vậy mà cái ngày thầy bệnh nhiều để mất đó em không hay không biết gì hết có lẽ lúc đó em đi hấp tỉnh là sao em không hay thầy bệnh ra không có được viếng thăm thầy lần chót nhưng mà trong khi ờ, cái ngày mà đưa thầy đi đó thì tôi có đến tôi có đến đó tôi đưa thầy đi và tôi cũng đã có ca một đoạn tần quỳnh khóc bạn một đoạn trụ dương thiêu mình để đưa thầy để đưa thầy đi mà tôi nghĩ tôi thương thầy Diễn Châu ông cái hồi đó tới giờ tôi hát bao nhiêu tuần dù có nổi về cái những cái dây này dây kia người ta chỉ nhắc tôi đoạn nào thôi nhưng còn cái Tần Quỳnh khóc bạn với lại cái trụ dương thiêu mình đó người ta luôn luôn nhắc tôi và khi mà tôi ra ngay cái cái bài Tần Quỳnh khóc bạn tôi ngồi tôi nghĩ nhiều lắm tôi nghĩ đây là ông viết về cái tình bạn cái tình bạn nên khi mà tôi đi ca đó là tôi nghĩ là nam mà đã đi uống rượu rồi đi ờ, vô nghe ca hát rồi nhiều tôi muốn ca cái đó tôi phục vụ cho uh, mấy anh dù già dù trẻ gì cũng nghe được cái bài tần quỳnh các bạn nó nói về cái tình bạn cho nên khi mà tôi ca cái đó tôi nghĩ tôi là tần quỳnh chứ tôi cũng nghĩ tôi là diệu hiền tôi nghĩ tôi là Tần Quỳnh đang nói chuyện với ai đó một người anh kết nghĩa nào với mình đó thành ra nó có hồn là như thế đó đó là cái bài ca Tần Quỳnh khóc bạn với lại cái bài trụ duyên thư thiêu mình có lẽ là sẽ ở trong tôi hoài không bao giờ tôi quên thôi thì thầy ở đâu đó em đang nhắc thầy mong thầy đêm đêm thầy nghe kinh để được về cõi trên nếu kiếp sau thầy có làm người thì làm làm tác giả nữa nha thầy về câu chỉ ngã em nâng dù cho tử sanh quyết vẹn kim bằng lần tìm anh phải chịu xa thương ai cùng bài ra chi cuộc tổng tử đó nên khó chuyện tâm mờ là để tuổi thanh xuân nên tánh khí càng cường trong khi ăn thể chất quyến máu của hai người chẳng chịu trào tuôn đó là điểm trời xuôi trắng nóng để huynh có hai kẻ thất tình không hòa rồi khi lên hồng đào sơn chiếu tám anh kia em về đến nơi thì sợ thế muôn màng Đó, nhị ca, nhị ca ơi ôm anh ông là hậu lâm quy bất kiến đệ huynh <laughs> đấng anh hùng thì đâu có nại lẽ tử sanh nhưng mà chết tức tưởi thì ngàn thu còn chi hận nhị ca ơi em xin chúc cho hương hồn anh sớm được tiêu diêu nơi miền lá cành nhị ca